Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh nhiệm vụ siết chặt an toàn, an ninh trên tuyến biên giới, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường đã chủ động phối hợp với các đoàn thể địa phương, tổ chức tuyên truyền lưu động, vận động người dân chung tay phòng chống đại dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến tình hình hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid, đặc biệt là phía bạn Campuchia, thì hiện nay là đơn vị tổ chức tuyên truyền căn cứ vào tình hình à, tuyên truyền cho các đối tượng trong đó có các anh dịch Covid-19. Những nội dung này luôn được lực lượng biên phòng Bình Hiệp thường xuyên tuyên truyền đến các công nhân bốc xếp hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Qua thời gian, các công nhân lao động này đã trở thành những cánh tay nối dài của biên phòng trong việc vận động người thân, bạn bè phòng chống Covid-19, kiên quyết không bao che tiếp tay với các đối tượng tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp quốc tế cũng có dặn dò anh em kỹ hàng ngày đó là khi thấy người nào lạ mặt trà trộn vào bút xếp hãy báo ngay cho biên phòng bộ đội Bình Hiệp biết để ngăn chặn lại những người trái phép đó và nói chung không riêng ai hết riêng cả bốc giác và bộ đội biên phòng đều phải chung tay chống dịch Covid Ngoài địa điểm trên, lực lượng còn đến các khu dân cư, chợ và nơi công cộng để tuyên truyền về dịch bệnh, giúp người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như chủ động làm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Không hiểu biết thì mấy anh cũng giải thích để hiểu cái vật Covid này á, nó nguy hiểm như thế nào, để nhiều khi mình còn biết để mình tránh nữa. Nhưng mà em thấy tội nhất là mấy anh đi biên phòng gác mấy cái đường canh biên giới á, đi cái đó thấy đêm ngày á, ta ngủ ngoài đó là thấy tội mình cũng vì mấy anh mà cũng vì bản thân với người nhà của mình nữa là ví dụ mình à, đi ra ngoài là mình phải đeo khẩu trang ví dụ mình không có tiếp xúc đông người với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới là cách hữu hiệu để giúp bà con hiểu rõ về dịch bệnh, từ đó đề cao cảnh giác, không quan mang và luôn tin tưởng vào chính quyền địa phương. hiện nay thì uh cơ bản quần chúng nhân dân ở trên ờ, biên giới do địa bàn đồn ờ, phụ trách thì đã nhận thức ờ, rất rõ về cái tác hại của cái dịch Covid-19, à, phối hợp tốt với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chúng tôi đã xây dựng được cái thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân đã có nhiều cái tin báo kịp thời để chúng tôi kịp thời ngăn chặn các cái vụ xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định ở nơi biên giới. Việc vận dụng linh hoạt trong tuyên truyền lưu động đã và đang phát huy hiệu quả giúp người dân hiểu biết về tình hình, mức độ nguy hiểm, tầm quan trọng của việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ đó để mỗi người dân sẽ là một tuyên truyền viên, là một cột mốc và là thành trì vững chắc trong cuộc chiến giữa thời bình.